dường ta ba thánh đèn khi xưa sông trời không tin nhân quả vật kính tam bảo rồi 这。 chàng yêu thắm ấm mang phúc lành chàng